Nhân sinh càng ngộ, lúc nghèo khó càng kiên trì, chớ đánh mất trí cao xa. Ta không có quyền chọn nơi sinh ra, nhưng chúng ta có quyền chọn cách sống cho bản thân mình. Nghèo khó là điều không ai muốn, nhưng chính thái độ sống có thể thay đổi số mệnh của bản thân. Học cách chấp nhận và không ngừng tu dưỡng, đó chính là bí quyết thành công trong đời của mỗi chúng ta. dân ca Việt Nam có câu hát rằng Mãi thần lúc trước khổ bần, trọng yêm, hàn tín gia thân khó hèn Câu hát ấy kể về cuộc đời hàn vi của một bậc danh quan thời nhà Hán tên là Chu Mãi Thần Xuất thân từ nghèo khó Nhưng chính thái độ tích cực và lối tư duy không ngừng vươn lên Đã giúp ông từ một người vô danh trở thành một vị quan nổi tiếng thời Hán Vậy bí quyết thành công ở đây là gì? Mời quý thính giả cùng tâm linh cuộc sống chiêm nghiệm trong video ngày hôm nay. Vào thời nhà Hán, ở quận Cối Kê có một nho sinh nghèo tên là Chu Mãi Thần. Chu Mãi Thần chăm chỉ đèn sách, mặc dù đã đọc không ít thi thư nhưng gia cảnh vẫn mãi bần hàn, ngày ngày phải dựa vào nghề đốn củi mưu sinh. Vợ Chu Mãi Thần là Thôi Thị không chịu được cảnh nghèo hèn, trong tâm vô cùng giàu dĩ và ngày càng thêm coi thường chồng. Một lần, bà tức giận ném bó củi xuống đất rồi muốn nguầy bỏ đi, giọng đầy phẫn nộ, chỉ vào chồng mắng rằng Chàng đúng là đồ mọt sách, đồ mọt sách. Đến lúc nào mới có thể nở mày nở mặt được đây? Suốt cả ngày chàng chẳng làm gì chỉ ôm lấy chồng sách, thế có tác dụng gì? Ngay cả lúc trẻ củi chàng cũng đọc sách, chàng xem, chàng chẳng màng gì đến cái nhà này nữa rồi. Chu mãi thần liền đặt gánh củi xuống, vừa xoa lưng cho vợ vừa cười hì hì. Phu nhân à, đừng nổi nóng nữa mà. Tôi chỉ đang ôn lại các bài học thôi, chứ có làm gì nên tội. Khổng tử nói, học mà thường xuyên ôn luyện chẳng vui lắm sao Học à, học đáng giá một cân gạo hay nửa cân mì Thôi thì hắng giọng nói Chà, bán cái sự học cho bà thì chẳng đáng một xu Nhưng nếu bán cho đương kim hoàng thượng thì mới thực đáng tiền Chu mái thần trầm tĩnh đáp Ô hay cái ông này, chà ngày nào cũng ăn không đủ no mà còn mộng tưởng làm quan nữa à Thôi đừng có mà mơ mộng háo huyền với tôi nữa Thôi thị lại càng nóng giận hơn Phu nhân à, không thể lấy đấu mà đo biển nông sâu, cũng chẳng thể lấy tướng mạo mà phán xét một người. Khi thời điểm đến, bà sẽ phải phát ngán vì những thứ lụa là gấm vóc mặc trên người chu mãi thần tự tin nói với vợ. Thôi thì thấy chồng đắc ý thì lại càng đùng đùng lửa giận, chu mãi thần. Tôi không có phúc khí đợi đến ngày ấy đâu, đừng bắt tôi phải vì chàng mà chết đói nữa. Từ giày về sau, nếu ngày nào chàng không gánh cho tôi đủ ba gánh củi đem bán thì tôi và chàng sẽ đoạn tuyệt từ đây, không còn vợ vợ chồng chồng chi nữa. Chuyện này, chà, như thế tôi lấy đâu ra thời giờ mà đọc sách thánh hiền đây. Chu Mãi Thần vẫn cười hề hề. Phu nhân à, sau 50 tuổi tôi nhất định sẽ công thành danh toại, áo gấm về làng. Giờ tôi cũng hơn 40 tuổi rồi, bà đã cùng tôi trải qua bao nhiêu ngày gian khổ như thế, đợi sau này có thành tựu rồi tôi nhất định sẽ báo đáp bà. Hứ, tôi chẳng thèm cái công danh hão của chàng. Từ nay về sau, chàng cứ việc đi con đường dương quan trói lọi rực rỡ của chàng. Còn tôi đi cây cầu độc mộc của mình là đủ rồi. Thôi thì càng nói càng tức anh ách, cảm thấy không thể tiếp tục chịu khổ cùng chu mái thần nữa liền bỏ về nhà cha mẹ. Phu nhân, phu nhân, bà nỡ lòng bỏ đi thật sao? Chà, bà đi rồi thì chớ hối hận đó. Chu Mãi Thần thấy vợ giận dỗi bỏ đi, trong tâm rất đau lòng nhưng không biết làm thế nào, chỉ có thể lắc đầu bất lực. Ông lặng ngồi xuống tảng đá bên đường, lấy trong ngực ra một quyển sách, không khỏi có chút thương cảm tự nhủ với lòng rằng như thế này cũng tốt, cũng tốt. Từ giờ, ta càng có thời giờ tự do tự tại đọc sách rồi. Thôi thì bỏ nhà đi, không lâu sau cũng tái giá. Một hôm nhân dịp tiết thanh minh, Thôi Thị cùng chồng đi tảo mộ. Khi đến khu mộ phần, bà nhìn thấy trong khu rừng cạnh Nghĩa Trang có một bóng người gầy gò vừa đốn củi vừa ngân nga. Khổng tử nói, người ấy chặt củi là giả, mà đọc sách mới là thật, đốn cả nửa ngày mà vẫn chưa chặt đứt được một cành cây nhỏ. Thôi Thị không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là chồng cũ của mình Chu Mái Thần. Lúc này bộ dạng Chu Mái Thần trông lại càng nhếch nhác hơn xưa, tóc tai bù xù, dâu dài luộm thuộm, quần áo rách nát, thân mình gầy rộc như que củi khô. Thôi thì nhớ lại tình phu thê trước kia, thấy chồng cũ như vậy trong tâm quả thực không đành lòng. Bà vội vàng lấy ra một bát cơm canh cúng tổ tiên đưa cho Chu Mãi Thần. Chu Mãi Thần bụng đói cồn cào, cảm kích nói một câu, sau này sẽ đền đáp, rồi ăn ngấu nghiến. Thôi thị đứng bên cạnh vừa giận vừa thương, miệng chế diễu Chu Mãi Thần sao hoàng đế mãi vẫn chưa đến mua cái sự học của chàng thế? Chu mãi thần bình tĩnh đáp, điều này vẫn chưa đến lúc, vẫn chưa truyền, mệnh chưa thông, vẫn phải chờ xem sao đã. Vậy à, chờ đến khi chàng có được vận may thì đừng quên cho tôi biết nhé. Thôi thì mỉa mai một câu rồi quay đầu bỏ đi. Vài năm sau, một người đồng hương là nghiêm trợ đã tiến cử Chu Mãi Thần với Hán Vũ Đế. Đến lúc này, một bụng thi thư của ông mới thực sự có đất dụng võ. Trước mặt Hán Vũ Đế, ông thuyết về Xuân Thu, luận về sở từ vô cùng trôi chảy, mạch lạc, lời nào cũng trí tuệ uyên bác. Ông còn hiến kế cho Hán Vũ Đế cách dẹp loạn Đông Việt quốc thuộc tỉnh Phúc Kiến ngày này. Sau khi cuộc phản loạn được dẹp yên, Hán Vũ Đế vô cùng hài lòng nói với Chu Mái Thần, Khanh vừa có tài lại có công. Ta cho Khanh về quê làm thái thú quận cuối kê. Chu Mãi Thần vô cùng cảm kích dập đầu tạ ân hoàng đế. Sau đó ông trở về để quán dinh phủ dành cho các chư hầu ở khi đến chầu thiên tử chờ chiếu chỉ. Thời gian đầu Chu Mãi Thần vừa mới đến Trường An, ông phải trải qua những tháng ngày vô cùng khốn khó, vừa phải ăn nhờ ở đậu ở nơi này, lại vừa phải nhận chu cấp từ những người canh giữ để quán. Lần này phụ mệnh hoàng đế làm thái thú cối kê ông vẫn thản nhiên trầm tĩnh, không hề tỏ ra kiêu căng ngạo mạn vẫn khoác trên người bộ y phục cũ trước đây. Chu mãi thần cất thụ ấn thái thú mà triều đình ban cho vào trong ngực áo, rồi đi bộ đến đề quán. Những người canh giữ thấy chu mãi thần, tưởng rằng ông đến xin ăn như trước kia, bèn bảo ông xuống nhà bếp. Các tiểu lại của cối kê đang tụ tập uống rượu trong phòng khách, vừa thấy chu mãi thần thì khinh thường đến mức không thèm liếc mắt nhìn, vẫn cứ nâng chén trúc tụng như trước. Chu mãi thần xuống phòng bếp ăn cùng với các lính canh như thường lệ. Trong bữa ăn, lính canh tình cờ thấy trong áo ông lộ ra sợi dây thao buộc ấn tín màu vàng. Họ rất hiếu kỳ, nhân lúc chu mái thần sơ ý, họ liền giật mạnh sợi dây ra. Quả nhiên là chiếc ấn trương màu đỏ chót. Đám lính canh sửng sốt cầm ấn trương lên xem và kêu lên một tiếng, thì ra là quan ấn của thái thú cối kê. Các linh canh nhìn chằm chằm chu mái thần, lắp bà lắp bắp nói, Ngài, Ngài đã lên làm thái thú cối kê rồi sao? Chu mãi thần mỉm cười không nói, vẫn điềm nhiên ăn cơm như trước. Lính canh vội vàng chạy vào phòng khách rồi hô lớn với những quan viên đang say sưa uống rượu. Các vị đừng uống nữa, thái thú cối kê đã đến rồi, còn không mau mau đi bái kiến ngài. Những quan viên say túy lúy nghe thấy tiếng lính canh thì đều kinh ngạc, vội dồn dập hỏi, thái thú đến lúc nào vậy? Sao các ngươi không sớm báo cho chúng tôi một tiếng? Người lính canh đáp, tôi cũng vừa mới phát hiện ra thôi. Các vị đoán xem thái thú là ai? Chính là Chu Mãi Thần. Ha ha ha, các quan viên ôm bụng phá lên cười, tưởng rằng lính canh đang hù dọa mình. Họ hoàn toàn không tin rằng vị thư sinh nghèo từng nhiều lần đến xin ăn lại được lên làm thái thú cối kê. Ai nấy đều giễu cợt, ngươi chớ ăn nói hồ đồ. Chu Mãi Thần dựa vào cái vẻ bần cùng mà có thể leo lên làm thái thú cối kê sao? Lính canh đáp, các vị không tin thì có thể tự mình đi xem. Ngài ấy còn mang theo cả ấn trương thái thú nữa đó. Một viên lại thường ngài vẫn coi thường chu mái thần liền sung phong lên trước để tôi xem xem rốt cuộc là thật hay là giả. Dứt lời, viên lại đó liền chạy xuống nhà bếp. Chỉ một lát sau viên lại hoảng hốt chạy về báo là thật, là thật đó. Chu mãi thần thực sự làm thái thú cối kê rồi. Các quan lại nghe xong sợ hãi đến mức tình cả rượu liền lục đục chỉnh lại quan phục, xếp thành hàng trước cửa nhà bếp, cùng cung kính kính thưa rằng chúng tiểu nhân tham kiến thái thú đại nhân, không biết đại nhân giá đáo nên đã không nghênh đón kịp thời, mong đại nhân tha tội. Chu Mãi Thần chậm rãi bước ra khỏi phòng bếp, đưa mắt nhìn các quan lại một lượt rồi trách rằng triều đình phái các ngươi vào kinh thành làm việc, sao các ngươi lại có thể chơi bời nhậu nhẹt đến như vậy? Các quan lại đều cúi đầu sợ hãi không dám nói năng gì. Lúc ấy, ngoài cửa dồn dập tiếng ngựa xe, thì ra là đoàn tùy tùng đến nghênh tiếp tân thái thú về nhậm chức. Chu Mãi Thần ung dung sải bước ra khỏi để quán và lên xe giữa đoàn tùy tùng, hướng thẳng đến quận Cối Kê. Các quan viên Cối Kê nghe nói tân thái thú sắp đến, liền vội vàng điều động dân chúng quét dọn các con đường mà đoàn xe sắp đi qua, đồng thời lệnh cho toàn bộ quan lại các huyện phải tập trung nghênh tiếp thái thú suốt dọc đường. Thấy đoàn xe thái thú từ xa, các cấp quan lại liền vội vàng bước lên quỳ bái dọc hai bên đường. Chu Mãi Thần vinh dự trở về quê hương, ông mỉm cười chào những người đang nghênh tiếp đoàn xa giá. Đột nhiên, ông nhận ra trong đám đông dân chúng đang quét dọn bên đường là một gương mặt thân thuộc. Đó chẳng phải là thôi thị vợ cũ của ta và chồng bà ấy sao? Ông lập tức ra lệnh dừng xe, cho người gọi vợ chồng Thôi Thị đến trước mặt. Ông hỏi, bà còn nhận ra tôi không? Thôi thị vừa ngẩng đầu lên liền choáng váng Thì ra tân thái thú chính là người chồng cũ đã bị mình bỏ rơi Bà đỏ ửng mặt mày Hổ thẹn cúi đầu không thốt lên lời Chu Mái Thần nói Hồi ấy tôi từng nói với bà rằng Sẽ có ngày tôi được nở mày nở mặt Bảo bà hãy đợi tôi nhưng bà nào có tin Giờ thì bà thấy rồi đó Thôi thị vẫn cúi đầu Mặt từ đỏ ửng chuyển sang trắng bệch Miệng ú ớ không nói được lời nào Chu Mãi Thần nghĩ Giờ ta đã làm quan thì nên khoan dung đại lượng, không nên chấp nhặt với phụ nữ làm gì. Hơn nữa khi ta khốn khó bà ấy đã cùng ta chịu rất nhiều khổ cực, huống hồ là sau khi ly hôn, bà ấy còn cho ta bát cơm lúc đói khát. Nghĩ vậy, ông nói với Thôi Thị rằng, những việc quá khứ chúng ta bất tất phải nhắc lại làm gì, huống hồ hai ta đã từng là vợ chồng. Năm ấy tôi nói sẽ báo đáp bà, nay cuối cùng cũng có cơ hội rồi. Vậy mời hai người đi theo tôi về phủ. Thôi thì cảm thấy hổ thẹn, không muốn đi nhưng vẫn buộc phải lên xe đến dinh phủ thái thú. Chu Mái Thần sắp xếp cho vợ chồng Thôi Thị ở hoa viên phía sau phủ và cung cấp cho họ đầy đủ đồ ăn thức uống. Những lúc rảnh rỗi ông còn sắp xếp thời gian đến thăm họ như những người bạn cũ. Ấy chính là phát phấn độc thư tố học vấn, gian nan khốn khổ ngọc nhữ thành, thanh vân chi trí bất khả trụy, tí dạ quá hậu thị thiên minh, ký ngữ thiên hạ vi thê giả tạm thời bần cùng bất yếu khẩn, trượng phu hữu trí đa chi trì, thế thượng bất thiểu chu mái thần. Tạm dịch, nỗ lực đọc sách học thi thư, gian nan khổ cực ngọc tất thành, kiên trí thanh vân lòng chẳng nhọc, đêm qua rồi bừng ánh bình minh, thiên hạ ai ơi người vợ tào. hôm nay nghèo khó sợ chi đâu, trượng phu bền trí thêm gắng sức, thế gian chẳng thiếu mãi thần chu có tài không thể hiện là thông minh nhất. Trong Thái Can Đàm có câu quân tử chi tài hòa, ngọc quần châu tàng, bất khả sử nhân dị chi, nghĩa là tài hoa của người quân tử ẩn giấu như châu ngọc, không thể để người ta dễ dàng biết được. Một đấng quân tử đích thực sẽ không bộc lộ tài năng của mình, giống như ngọc ẩn trong đá. Vào thời chiến quốc, Tống Khang Vương là một người rất tham vọng. Ông đã sử dụng vũ lực để giành được vị trí vua Tống và còn muốn mở rộng lãnh thổ của mình. Trong sử ký có ghi chép rằng phía đông đánh nước Tề, lấy năm thành. Phía nam đánh bại nước Sở. Phía tây đánh bại nước Ngụy, tiêu diệt nước Đằng. Điều khiến Tống Khang Vương hoàn toàn không hiểu được là các đại thần không sợ ông ta. Điều này khiến ông ta cảm thấy mất mặt và không có uy. Ông ta tìm đại thần Đường Ương hỏi, tại sao các ngươi không sợ ta? Đường Ương nói, Ngài chỉ là mở rộng lãnh thổ, làm tổn hại kẻ vô đạo đức. Nếu Ngài gắn một tội danh cho người tốt, khiến mọi người cho rằng Ngài không phân biệt được tốt xấu, thì tự nhiên sẽ sợ hãi. Không lâu sau, Tống Khang Vương bản tính bạo ngược đã làm hại đường ưởng. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại, có lẽ là để chỉ những người như đường ưởng. Nhìn thấu đáo mọi thứ, nhưng lại đi nói với những người không nên biết sự thật. Họ muốn đưa ra một kế hoạch nhưng kế hoạch lại không đi đến đâu. Ẩn lời trong tâm là rõ ràng nhất. Như có câu nói, khổ nhi bất ngôn, hỉ nhi bất ngữ khổ mà không hé miệng, vui mà chẳng nói năng. Chỉ sau những gì đã trải qua, bạn mới biết rằng mình cần phải hành động, chứ không phải là phàn nàn. Ông trời chắc chắn muốn làm bạn cảm thấy khó khăn bối rối, thậm chí không có cơ hội để phàn nàn chúng ta thường tự nhắc nhở bản thân rằng giả vờ hồ đồ dù trong lòng biết rõ. Nhưng thực sự khi xảy ra chuyện lại không nhẫn được, muốn nói ra. Khi đau khổ thì khóc lóc, khi hạnh phúc thì dương dương tự đắc. Khi có tiền của thì muốn khoe khoang. Chỉ những người có tâm hồn cao quý mới thực sự kiềm chế được lời nói. Thay vì tìm người để nói điều gì đó, hãy chủ động làm điều gì đó. Ẩn mình trong dân gian là thực tế nhất như có câu, cao thủ tại nhân gian, cao tăng tại lãnh miếu cao thủ ở dân gian, cao tăng ở chùa vắng. Những bậc cao nhân chân chính không thích ồn ào và họ sẽ không dễ dàng bước lên vũ đài. Nếu có cơ hội bước lên vũ đài thì cũng chỉ là việc trong thời gian ngắn và họ sẽ không để ánh hào quang và những chàng pháo tay luôn vây quanh mình. Nổi bật giữa đám đông là kết quả mà nhiều người mong muốn. Nhưng người sợ nổi danh, heo sợ mập cuộc sống tốt nhất là thực tế, không phải là hư huyễn. Khi có nhiều người nâng bạn lên không trung, bạn sẽ rất hạnh phúc. Nhưng cuộc sống của bạn luôn bị kiểm soát bởi những người nâng bạn lên. Khi người đỡ bạn buông tay, bạn sẽ ngã xuống đất. Ẩn thông minh trong vẻ ngoài ngu ngốc là trí tuệ nhất. Mưu Thánh Quỷ Cốc Tử có nói, mưu của bậc thánh trí không phải là che giấu sự tình. Người thông minh không bao giờ phơi bày sở trường của mình, họ trông có vẻ ngây ngô, chậm chạp, hồ đồ. Đó chính là biện pháp tốt nhất để ẩn giấu mình. Lão Tử nói, đại trí nhược ngu, đại xảo nhược chuyết, nghĩa là người có đại trí tuệ thì trông như kẻ ngu, người cực kỳ khéo léo thì trông như kẻ vụng về. Những người thực sự thông minh thường biết rộng lượng và không so đo về những được mất nhất thời, vì họ biết rằng phó suất càng nhiều, càng có được nhiều, càng không so tính với người khác thì phúc báo sẽ càng nhiều. Người cho đi yêu thương sẽ nhận lại được yêu thương. Người cho phúc, phúc sẽ tìm đến. Khi đối xử với người khác bằng tấm lòng bao dung thì người khác cũng sẽ đáp lại bằng cả tấm lòng. Trên đời cần hiểu rằng chịu thiệt là phúc, giữ thiện tâm, đối xử thiện đãi với người, phúc báo sẽ tự tìm tới. Người chịu thiệt trông có vẻ là ngu ngốc, nhưng đó mới là người trí tuệ nhất. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình hôm nay của chúng tôi. Thân ái và hẹn gặp lại quý thính giả trong video tiếp theo trên kênh Tâm Linh Cuộc Sống. Thảo Dược Bình Minh xin gửi đến quý khách hàng lời chào trân trọng nhất –